Tranh lòng mà nhìn vội em quay đi buồn phiền người để lại trên đôi mi Giòn lệ sau một ngày em phú quên quên đi tôi Em nỡ đi rồi em bỏ theo chồng hỏi Trời xanh kêu sao em khóc khóc, Theo người ta nhưng mà sao em khóc khóc. Trôi bình yên trên cây nước kia Chẳng còn nam ta chỉ còn là lòng mà nhìn vội em quay đi buồn phiền người để lại trên đôi mi Giòn lệ sau một ngày em phú quên quên đi tôi Em nỡ đi rồi em bỏ theo chồng hỏi Trời xanh kêu sao em khóc khóc, Theo người ta nhưng mà sao em khóc Trôi bình yên trên cây nước kia 안 돼. 心痛在 cần cho hết đi cảm bao lâu em nỡ phút muốn tay giờ xa cô từ nay đường tình ta sẽ đôi xa nhau chúng mình trường cùng đôi thật là em yêu đầy toàn thế giờ anh chẳng muốn nghe những lời hứa nữa vì em chẳng còn như xưa đã đến đây thôi thường nhớ đến đây được rồi em hãy cứ yêu người sau như em đã dối anh bao lần còn chuyện tình mình không nên bận tâm nữa ta đến đây là thôi nhưng nhân gì em đã hứa mà tại vì sao em chẳng hề đổi thay dù anh có yêu em yêu điều đến mấy làm sao quên điều anh thấy em dối gian này lại muốn anh quay về đây em cứ trách anh đổi thay em cứ trách anh vô tình mà sự thật là em yêu đầy toàn tính dù anh chẳng muốn nghe những lời hứa nữa vì em chẳng còn như xưa ta đến đây thôi thường nhớ đến đây được rồi em hãy cứ yêu người em đã dối anh bao lần còn chuyện tình mình không nên mong mong nữa ta đến đây nhỏ thôi trách anh vô tình mà sự thật là nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh Đừng cố ra vờ gượng cười Nhắm mắt lạch lùng quay lưng Đừng để hạnh phúc đi xa giới hạn thêm nữa Đừng làm anh phải đau đớn Đừng bắt tim anh ngừng đập. Đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác Đâu dễ tìm được một người Hy sinh tất cả vì em Người yêu ơi em đang nơi đó hãy quay về đây thiên Sương có khi đục chân Cũng giống như con người Dù tất thêm đau chắc lại Không sao xa nhìn một người đang trong nguy nan Mà xem thử Rồi ngày mai sao chưa ai hơn ai